Minecraft là một trò chơi sinh tồn với những sinh vật thú vị, nếu Minecraft có thêm nhiều mod pack sẽ thú vị hơn, cho nên hôm nay mình sẽ liệt kê ra top 4 các mod pack thú vị trong Minecraft thường dùng. Thứ nhất đó chính là mod pack Hexit được rất nhiều người yêu thích với những sinh vật thú vị và những bộ giáp mạnh mẽ. Hexit được coi là mod pack hay nhất trong Minecraft. Trong mod này có nhiều thế giới như là Chalai Forget, thế giới con trùng và rất nhiều thế giới, còn những công trình thú vị như là leo tháp và rất nhiều công trình thú vị. Trong thế giới Chalai Forget có gồm ba con boss mạnh nhất là rắn xanh, vua người xương và con rồng ba đầu. Còn một bông hoa dùng để chế tạo bộ giáp mạnh nhất và nhiều vũ khí mạnh. Thứ hai đó chính là mót bách ký sinh trùng với hàng loạt sinh trùng đáng sợ trong mót bách này mọi người phải chiến đấu xây căn cứ để chống lại những sinh trùng. Vào đêm trăng máu những ký sinh trùng xuất hiện đông hơn, ký sinh trùng có nhiều giai đoạn là phá được block, đặt block và đáng sợ đó là đặt TNT. Có rất nhiều YouTube làm về mót bách này như sinh tồn 100 ngày. Thứ ba đó chính là mót bách Ancraft chính là mót bách sinh tồn khó nhất khi người chơi phải chống lại cái lạnh, cái nóng, khát nước. Cũng có rất nhiều công trình thú vị và vật phẩm. Trong mót này người chơi phải sinh tồn tránh những sinh vật đáng sợ như rồng, nàng tiên cá và rất nhiều. Thứ tư đó chính là mót bách kỵ sĩ rồng. Mót bách này phải sinh tồn siêu tầm những con rồng thú vị như là rồng lừa, rồng băng giá, rồng xanh và rất nhiều. Còn những bộ giáp rồng khỏe và đẹp có rất nhiều loại kiếm rồng. Siêu tầm những con rồng bằng cách tìm trứng rồng ở các ổ rồng trên mặt đất kể cả ở dưới hang. Thế là mình đã liệt kê ra top 4 các mod pack hay nhất. Các bạn thích mod pack nào nhất hãy bình luận dưới nhé. Nhớ đăng ký kênh và like nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.